Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với ờ, channel của Tokyo Camera Và hôm nay ờ, mình đang trên tay ờ, Mavic 3 Mình không phải là người đầu tiên mở hộp nhưng mà mình sẽ là người đầu tiên mở máy Mình nghĩ vậy là anh em sẽ cùng mình đi xem xem là con Mavic 3 này nội tạng nó có những gì nhá Và nó đáng giá như một con SH biết bay Để xem là nó thực sự đáng giá hay không nhá Let's go pin con này theo công bố thì được 46 phút nhưng mà em có thấy các cái cái review là nó không được như mong đợi thì thực ra thì các cái uh, máy của DJI thì trước tới giờ thì toàn là công bố là như thế thôi nhưng mà cái thời lượng bay thì không bao giờ đạt được như vậy cái điều này cũng phải chia sẻ được với anh em nên là con ờ, Mavic 3 thì ờ, vẫn là cái bộ ở dưới dùng như tất cả dòng E2 E2S dây sau lên thì vậy sẽ tắt và ờ, sẽ tháo cái ốc này cái phần ờ, ốc cửa gió thì khá là giống với Mavic 2 Pro nhưng mà hệ thống giật chống rung thì khác hẳn Theo em thấy cái thiết kế ờ, pin của con này á Thiết kế pin của con này thì ờ, nó cực kỳ hợp lý đấy Sẽ, sẽ không bung pin ra khỏi máy được như các cái dòng Mavic 2 Thứ nhất là cái ờ, vấn đề tuổi thọ của cell Thứ hai là về cái vấn đề nếu lỡ cell mình có phần như ở cái đời Mavic 2 thì sẽ không phải không phải dùng địt không sợ nó bay ra ngoài tại vì pin đã được nằm trọn vẹn ở trong cái khoang máy rồi có một uh, cái thay đổi nữa ở đời Logic 3 mà không biết mọi người để tâm là cái uh, khóa gimbal rất giống với uh, ờ, Osmo rất giống với gimbal của Osmo khóa trục mình nhấn tách phát là nó sẽ mở là đồ sộ hệ thống tháp mới của DJI hay các phim bùng tại vì ờ, ở trên phim bùng của Max 3 có hai thấu kính gồm một thấu kính 4 ờ, phần 3 và một thấu kính 1 phần 2 cái thấu kính 1 phần 2 thì ờ, nó là dạng xếp mốt gần tương đương với Mavic E E2 này cố định cáp rất là chắc chắn và cáp rất là to chứng tỏ là rất nhiều thông tin được mình xử lý ở trên bộ cam thường đối với cái, cái dòng flycam của DJI cũng như các cái, cái, cái dòng flycam khác ấy kim bổ luôn là những thứ mà dễ tổn thương nhất và và nó cái giá trị của cái gimbal này đây là hệ thống gimbal của cái gimbal nó vẫn luôn bằng cái cái giá trị à, phải gần một nửa rất là chắc chắn à, rất là chắc chắn một tổ trục rất là to một tổ trục tải rất là to bản thân tại vì cái à, củ cam nó đã lớn hơn của Mavic 2 Pro rất là nhiều cho nên cái hệ thống motor để, để cầu được cái hai thông kính này rất là to to hơn đời trước rất là nhiều nên mình tạm thời à, để cái cục cam sang bên cạnh sau này à, một lát nữa chúng ta sẽ quay lại để khám phá bên trong à, hai cái set mốt này hai cảm biến ảnh bên trong tiếp theo chúng ta sẽ tháo phần dụng cụ theo như mình tìm hiểu thì ờ, ở dưới phần notebook tản nhiệt này sẽ chứa cái mainboard của hệ thống cảm biến gầm cũng như là hệ thống main ESC đều tốc cho bốn động cơ tách biệt hẳn với bên chính để tránh tránh làm giảm hiệu suất làm giảm hiệu suất của bên chính khi hai bên ờ, hai bên phát nhiệt được cùng một chỗ kèm cảm biến gầm của máy ta tách biệt phần gầm trước khi mà anh em ờ, quyết định mở bụng 5 hecta này á, thì thực ra thì cũng có tham khảo xem là bạn bên nước ngoài đã làm gì với nó rồi nhưng mà cũng chưa thấy khối clip nào là mổ bụng con này ra chi tiết để có thể học hỏi được gì từ cách mở bụng của con này là hệ thống cần đúng không? gồm ờ, hai hồng ngoại thu và phát hai ờ, cảm biến va chạm dạng len mắt cá hai đèn led hỗ trợ cảm biến cho bột cứng đồ trên một tấm đồ kim tàn nhiệt tiếp theo thì mình sẽ tháo đến cái phần trên cho các bạn xem theo hệ thống bên xử lý của nó nó sẽ đổ sổ đây nếu mà mình muốn uh, mua hàng mình đang quan tâm đến sản phẩm Mavic 3 này thì mình có thể để lại cái uh, ebook uh, với uh, page của Tokyo Camera anh nhé quả vít cái vỏ trên khá là nhiều nó phải đâm xuyên này. lục giác à? tôi biết lục giác hay là con nó khá là nhiều lục giác hoa vẫn thế nhưng mà nó lại đi xuyên qua đây xanh tất cả viết ở đây cũng đều sai nhưng cái chỗ này nó phải đâm xuyên qua đây ừ. còn ốc ở đây cũng là ốc ở đây cũng là keo rồi ha keo luôn vậy là con này có hai cái ốc các ốc vỏ Mavic <laughs> ba đặt những chỗ rất là nhiều rất là nhiều khả năng sẽ mang đến lại một cái trụ sườn đó là chắc chắn tại vì cái độ rằng giữa vỏ trên vỏ giữa và vỏ dưới rất là dày ốc chốt luôn con này cho Minh Thái nhé công nghệ uh, Reader to Home mới của Mavic 3 những cái con cảm biến này nó sẽ giúp máy không phải nâng độ cao mà vẫn có thể go home về theo cái đường gần nhất sau và hai cảm tử trên tất cả đều được bố trí ở một góc khoảng 15 độ so với chiều dọc của thân máy khá đồ sộ đúng không? Hệ thống cảm biến phía sau của Mavic 3 khá đồ sộ rất rất là nhiều ốc sau uh, DJI FPV thì con này cũng là con vừa mới về và Tokyo đã mổ bụng luôn con FPV khi mà mình mở bụng ra thì mình thấy nó rất là nhiều ốc và con Mavic 3 này cũng vậy các cái dòng khác các cái dòng customer khác của DJI thì không có nhiều ốc như thế này chứng tỏ là, là càng những cái ờ, máy về sau DJI càng đầu tư hơn với lại Mini 1, Mini 2 này, Mini SE này, Mavic E2, E2S đúng không? Như là những cái dòng máy gần đây thì chắc là không quá 15 ốc thì mình sẽ bung hết được cái vỏ trên ra. Không quá 15 ốc nhưng mà <laughs> đối với Mavic 3 thì đây sơ sơ đã phải đến gần 30 con ốc rồi. Mà vẫn chưa bung được cái vỏ trên ra. Rất là nhiều các cái ờ, điểm ốc liên kết giữa vỏ trên với vỏ dưới ấy, nó sẽ tạo ra một khung xương nó chắc chắn hơn hy vọng là những cú va đập sau này của anh em cũng đỡ bị tổn hại hơn anh em đang xem like thì uh, ờ, sẽ ủng hộ anh em của chúng tôi bảo hành uh, để cho có nhiều anh em có thể cùng xem được hơn nhé quyết đến bên trong con 3 ba cá thú vị mũi mà bích va <laughs> à, cái thiết kế đâu đó cũng giống giống với lại ờ, kiểu của E2 cả nhưng cái cơ cấu ngàm quá chắc chắn rất nhiều chắc là phải đắt tiền quá không bắt tay anh em cũng thông cảm vì đây là lần đầu tiên ạ lần đầu tiên thì bao giờ cũng khó khăn nào thử xem cái chụp mũi nó có gì hay ho này mà nó tất cả như vậy xem tham khảo các cái chi vị trí quá ngàm của trục bụng một tuần sắp tới thì nó sẽ có giá linh kiện sửa chữa nếu mà trường hợp anh em tai nạn thì ờ, khả năng Tokyo Camera sẽ niêm yết tất cả là giá linh kiện cho anh em tham khảo nếu mà thiệt hại ở trên ờ, trang web evicenter.com à, vn anh Hà Vũ ơi cái phần pin và phần camera thì lúc nào cũng là quan trọng và đặc biệt là cái phần camera uh, sau khi mà anh em tháo cái body này ra để xem hết những cái phần bên trong của nó thì sẽ quay lại bên cụm camera nhé để, để xem tại sao nó lại đắt đến như thế và chủ yếu là đắt là cụm camera này và cũng có nhiều anh em ờ, đưa ra câu hỏi là vậy cái cái con Mavic 3 Cine và con Mavic 3 Pro á cái cụm camera có gì khác nhau không thì ở đoạn sau thì anh em sẽ cùng thảo luận nhé cho anh em xem cái hệ thống cảm biến phía sau sẻ về à, có nên mua Mavic 3 hay không mà quan điểm của mỗi người thì mỗi khác không tự nhiên mà Mavic 3 lại đắt như thế thực sự là khi mà mở máy ra thì thấy nó đáng giá đến từng từng mm tại như lại thăm lốp xe đạp ấy. tôi thấy cái nhựa này nó giống với nhựa Mavic 2 không? Có gì khác? Giống một chút với Mavic Pro ấy Cái màu dựa nó giống một chút với Mavic Pro Đây Sau một lúc trần vật thì ờ, mình cũng mở được cái mặt trên này. Chúng ta sẽ có hai khung nhôm để gắn cảm biến chạy dài từ đầu cho đến 2 phần 3 máy gần hết thân máy khúc này sẽ đóng vai trò là khung chịu lực cho máy lúc va chạm đây các bạn có thể thấy đây là khung khung nhôm nó chạy dài nó như một cái cái xương ấy cái xương sống ấy bảo vệ toàn bộ khu này toàn bộ bảo vệ toàn bộ khu mên ở trong này tôi có va chạm thì phần ờ, xương này sẽ bảo vệ cái bên được tốt hơn ở trường hợp mà xấu quá anh em bị rơi ngửa ấy, thì ờ, khả năng cao là sẽ chỉ hỏng cái bên này thôi và bên cái khung cái khung xương ở bên này cũng bên dưới cũng là khung nhôm để tàn nhiệt cái giá đỡ để mình tháo luôn cho các bạn xem đây là men tu gps và đo độ cao anh Tùng ơi anh cảm giác như con Mavic 3 Cine nó nó gần xem xem với lại một con à, i2 mà anh không thay được ống kính ấy không, không thay được len ấy và con con con Spy 2 á, con Spy 2 thì nó có bản có license mà còn có bản không có license. Nhưng con Mavic 3 này là có license. Và em nghĩ là con này nếu mà sách đi ờ, chạy rót đấy, sách đi làm phim thì hết nước chấm luôn. Đây mình thấy là con Mavic 3 placar của GTX ờ. sẽ là như thế có cảm biến thăng bằng của máy Timu khá nhỏ đúng không? Nhỏ hơn uh, như này là xem cảm giác nó, nó chỉ bằng cái mũ của Mini 2 nhỉ? Không, sẽ bằng mũ của E2 E1 E1 E1, E1 đây các bạn có thể nhìn kỹ hơn về cái khung khung bảo vệ lớp xương của máy à trải dài từ trước đến sau đến tận đến tận đến, trải dài từ trước đến sau luôn đến tận khung cả bên sau luôn là cụ thể lên mạch kinh khủng nữa đây gọi là xương đây là một cái xương để bảo vệ men và tản nhiệt thì rất là lớn đang thấy ở đây thì à, sẽ có bố trí của một dây anten hai dây anten ba dây anten và bốn dây anten tức là ốc của size 3 plus nó sẽ giống với 2S đó là sử dụng 4 anten thì là bốn càng mang lại cái ờ, hiệu quả hiệu quả bắt sóng ở tất cả các hướng điều khiển có 4 anten một con này khá là to còn tản triệt bự hơn của Mavic 2 rất là nhiều mình có mở sâu đến uh, bên luôn không nhỉ? mở hết chơi là chơi tới bến luôn cho anh em thấy chuồn chuẩn kim anh ơi con này mà chụp ảnh thì em đảm bảo là ra gì luôn sách đi mà chụp lúa mùa lúa chín thì ở bó 4G con này ăn tên ngầm và khả năng mau wifi ăn tên ngầm này chỉ có khả năng là chỉ có mau wifi tiếp đến là mình sẽ tháo nốt cái phần ốp tản nhiệt ở bên trên để cho mọi người thấy hẳn linh kiện và chip của vâng ra như trên như ờ, trên Mavic 2 Pro thì sử dụng chip của này là H3 thì bây giờ mình sẽ xem xem ở trên Mavic 3 sẽ sử dụng chip sử dụng này không biết là trong clip thì anh em có nhìn rõ cái phần khung xương của Mavic 3 không nhưng mà đây là cái con đầu tiên có cái hệ thống khung xương này khung, khung xương nhôm từ đầu cho đến phía cuối cùng luôn rất nhiều nó ừ, một sự cải tiến chắc là nếu mà va đập thì sẽ tối giảm cái chi phí lại tại vì cục cam quá đắt tiền nó phải bảo vệ cái bên các cái dòng máy trước của DJI thường là DJI ờ, ra mắt hôm trước thì chỉ là hôm sau là trên ờ, web đã có linh kiện rồi nhưng mà Mavic 3 thì vẫn chưa thấy đâu và cũng chưa biết giá cả của các linh kiện nó là bao nhiêu anh lấy cho cái máy máy máy á dạ. đúng rồi lấy một cạch máy à các anh anh em có hỏi về hốc hút gió à hốc hút gió khi mà gặp mưa thì có sao không đây nhá anh em anh em xem thử nhá đây là cái hốc ảo thôi nó không phải là hốc thật đâu đây là mặt trên của vỏ trên này nó không phải là hốc thật ừ, ờ đấy khả năng cao thì nó sẽ hút bên trong thì... này là hai con anten của ADSB này đúng không khả năng cao nó sẽ lấy con này không gió không lấy gió từ đây nhưng mà để coi nào con này lấy gió kiểu gì nhỉ lấy gió từ gì tốc ca ờ anh em yên tâm là nước không vào được nếu mà bay gặp may gặp mưa thì cũng nước cũng không thể vào được nó lấy gió kiểu từ phía dưới lên phía trên và lại thổi ra phía đằng trong ở bên, trên thế chứ anh em vẫn nên hạn chế thắng luôn cho anh ấy. giá của bản uh, basic hiện tại đang là bao nhiêu tiền nhỉ 49 triệu và 990 nghìn nhé bán luôn cho anh Tùng con này 49 triệu rất là bây giờ mà quá <laughs> Vui mà, mình làm cái gì là đầu tiên cũng vui mà Không hiểu DJI tại sao lại thay đổi cái thiết kế từ pin ờ, lipo sang lithium trước đó là có Mavic Mini 1 đã dùng pin li, uh, pin ion rồi ion rồi và quay lại sang Mini 2 lại bật ngược với pin lipo và bây giờ sang Mavic 3 lại là lội ngược dòng lại là pin ion cái gì có điểm mạnh điểm yếu của nó cả ra là con ờ, Mavic 2 đã ra cách đây 3 năm rồi, 2 Pro đã ra cách đây 3 năm rồi nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn nguyên giá trị ảnh nó vẫn ngon thậm chí là đến 4 Pro đúng không 4 Pro ra mắt cách đây ờ, đây 5 năm chưa nhỉ cỡ 5 năm rồi đấy nhưng bây giờ 4 Pro vẫn dùng vẫn được dùng nhiều ảnh vẫn đẹp ra khỏi cái điểm mạnh điểm yếu của pin uh, ờ, lipo và lithium này lipo thì dòng xả cao rồi Lithium thì sẽ không đạt được cái dòng xả như của pin Philipo được nhưng mà bù lại thì lithium thì ờ, sẽ bền hơn khả năng sẽ là bền hơn đúng không như các công nghệ xe điện mới đây lúc đào với thì mình phát hiện ra là la bàn của máy nó lại để phần sau đây phần kia đây để xem à, la bị <sighs> đối với cái pin mà dòng sải yếu ấy, như ví dụ như ly ông ấy dòng sải yếu thì những cái cú mà mình giật ga lên mà thúc máy để bay nhanh bay cao lên đấy đột ngột đấy thì cái pin ly ông sẽ không đảm bảo được còn pin lipo thì ngon hơn <clears throat> dòng này ảnh tính 20 m thì ngang với Canon 6D thực ra anh ơi cái ờ, cái cái 20 m hay là bao nhiêu m nó không quan trọng được bằng cái cái cái bitrate của ảnh và cái cái giải dynamic range ấy <coughs> nhưng mà siết mốt 4 phần 3 inch thì ờ, chắc chắn là sẽ ăn luôn hai pro là Sine và bản thường Sine và bản thường thì ờ, về giá là đã thấy khác nhau rồi đã và khác nhau ở cái gì thì một lát nữa thì quay lại với cụm camera của nó thì mình sẽ nói rõ hơn nhé gạo lốc à. Ờ, anh ơi con này thì hai pro sao so được bản chất là giá khác nhau thì chất lượng sẽ khác nhau thôi con này sẽ ăn đứt hai pro luôn <laughs> đi lùng đến đi lùng đến hỏi mấy với cái hai của em mà với cái hai của em thì xong hết rồi đấy đây không phải lượt của em đâu mà lượt của người khác lâu rồi làm lâu anh ơi nếu mà anh ủng hộ Tokyo Camera thì là điều tuyệt vời hơn nữa anh ạ chứ còn uh, này đặt mua Mavic 3 là biết là đẹp trai đây đây hệ thống ờ, tản nhiệt cho anh em xem kỹ hơn cái hệ thống tản nhiệt trong hệ thống tản nhiệt của nó tốt thấy sự thay đổi của con này là thay vì như các cái dòng trước ấy, là main bụng để phía dưới nhưng mà đối với Mavic 3 thì main bụng là chuyển lên trên là cái bo chủ của máy ấy, chuyển lên phía trên cái con lửa không biết sau này nó còn cái gì đấy này <laughs> chờ sẵn một xúc kết nữa này một xúc kết hình nữa khả năng là sẽ có option ba ờ, ba ba body của Mavic 3 thì ờ, nhỉnh hơn uh, Mavic 2 to hơn, dày hơn dày hơn, cân nặng thì bằng nhau rơi rơi nếu mà nói cái này để mà rơi thì ra thì sẽ nhiều phần ảnh hưởng không chỉ riêng cảm biến nhưng mà con này cứng chắc hơn nếu mà những cú rơi nhẹ thì không không hề hấn đi đâu tại vì tại vì con này chuyển cái bên bot chính của nó lên phía trên này thay vì các cái dòng trước là toàn miếng gót ở phía dưới đúng không Mavic 2 hay là E2, E2S, Mini đều thế cả nhưng mà con này thì là chuyển bót ở phía trên rồi là số của SC SC là bàn bài ngay cho anh em hôm nay để ngày mai còn xem bóng đá đúng không? Mai mai bóng đá Việt Nam. Anh em có câu hỏi gì thì ờ, cứ đặt câu hỏi nhé để ờ, nếu mà mình biết cái gì thì mình sẽ trả lời cái đó. nó còn giấu lấy hai cái mít nữa lát nữa milo nguyễn này một lát nữa cái cái phần quan trọng nhất là miếng miếng ngon nhất thì bao giờ cũng phải để cuối cùng đặc biệt là cụm camera nếu mà anh em ờ, theo dõi hết cái clip này sẽ thấy cái, cái cụm camera đáng tiền như thế nào và chủ yếu là cụm camera đắt thôi khỏe con này chắc chắn là còn hơn 2 Pro ấy độ cứng chắc của thân vỏ này về chất lượng linh kiện này về uh, pin khỏe hơn này motor cũng lớn hơn nữa motor thì không to hơn nhưng mà dày hơn khỏe hơn đây này cái khung xương này, này mới là cái khung xương đá tiền này chắc chắn là chưa có con nào có cái khung xương như cái kiểu này cam thường hay CD thì một lát nữa sẽ nói nghiên cứu nhé Thank you anh nhá Milo Nguyễn hôm nay Kiên đang ốm này, xem có gửi gì cho Kiên không? trường kim ok anh ơi có gì anh hỏi là bạn, là bạn đi kiểu hơi ở rơi nhỉ lột hẳn cái cái cái cái thời gian thì anh này cũng bỏ cũng được mà chấm hiểu đúng không hôm nay mà kiên chẳng may mà chỉ làm đứt một sợi cáp thôi là chúng ta <laughs> khi phải chờ cả hai tháng nữa để có linh kiện dạ, xương. bảo vệ rất chắc chắn từ đầu đến đuôi đây là cái xương sống của Mavic 3 anh em này anh em có thể dạ thấy vâng. nhé cái này thì cái, cái, cái chuyện mà cong mainboard chính là hơi bị khó đấy như các cái dòng máy trước ấy, Mavic 2 hay là E2, E2S hay là Mini đều xảy ra cái tình trạng khi mà va đập mạnh là dẫn đến cong cái mainboard chính mình sẽ sang quan tâm nhất của này đó là bên trong chiếc camera có những cái gì có phải là có gương lật Kiên đang like rồi một lát nó Kiên gọi lại cho anh nhé với với Hà Hoa này. hai thì mình cũng có một cái bộ phận để mình tháo ra xem xem cuối cùng nó là nhôm hay nhựa à, Milo mới đang quan tâm vấn đề cái này nhôm hay nhựa này cái này cái là thực sự đáng tiền nó đang nằm ở đây anh em ạ dạng như kiểu sắt xi kim này không phải nhựa đâu cái này nó là hợp kim đấy à. cái này nó là hợp kim đấy nó xem xem cái kiểu là cái ờ, của Mavic 2 đúng không? Ờ, cái, cái, cái chất lượng nó không phải là nhựa đâu anh em nhé nó là hợp kim nhôm ấy thật sự nó là gương lật các anh ạ à? nó là cái dạng ờ, gương lật ở set mốt thứ hai tại vì nó không đặt chồng lên được nó phải đặt ở bên cạnh và bên cạnh thì chắc chắn là phải đặt gương lật cái xếp mốt này ra sẽ, sẽ sẽ so sánh cho anh em thấy là con xếp mốt này so với con xếp mốt của Mavic 2 thì nó như thế nào nhé tiên ờ, gọi lại cho anh nhá mình hiện tại đang nâng like ấy, đang, đang phát trực tiếp để cho anh em một bộ con ờ, Mavic 3 cho anh em thấy cầm cầm bớt Nếu anh em quan tâm đến cái cụm camera của Mavic 3 thì ờ, đừng rời khỏi màn hình nhé hai phút nữa là anh em sẽ thấy cái sự so sánh giữa cái những cái xếp mốt ờ, của Mavic 3 và Mavic 2 nó khác nhau như thế nào và tại sao nó lại đắt thế đắt sắt ra miếng luôn anh em ạ anh em kỹ thuật thì không bán hàng nhá đây là những cái nhận định chủ quan từ phía anh em kỹ thuật thôi nhưng mà không phải là bọn em ờ, bán hàng thì nói gì Peter cái gương lật 90 độ ở cột cao phần trên anh Khoa ơi bản Flymore combo thì như là đang có nó rồi yeah. con xếp mốt của Mavic 3 cũng không hề khó tháo nó dễ tháo như xếp mốt của Mavic 2 vậy và đây đây mình có thể so sánh với kích thước giữa một inch và 4 phần 3 inch rất rất là to và để để cho cái phần cái diện tích nó được hợp lý nhất thì ở chỗ phần xếp mốt ảnh của cam zoom đã được dùng cái gương lật 90 độ để xếp mốt sẽ đặt ở bên sườn và hình ảnh sẽ được ờ, phản chiếu qua cái dương lực của này góc đấy là góc 90 độ đấy cho, ừ. trước đấy trước đấy mọi người có phân tích mọi người có phân tích là hỏi xem là cái set mode uh, cái cảm biến ảnh thứ hai nó sẽ được đặt bố trí như nào và nó là cái cảm biến ảnh như nào thì uh, đây đây nhìn bên trong cái phần kéo tản nhiệt này chính là cái set mode một phần hai set mode phần hai ở bên trên còn đây là cái kích thước 4 phần 3 in của cái cảm biến chính cảm biến ảnh chính Đấy. mong là nhờ cái video mở máy này anh em sẽ không còn thắc mắc về cái cảm biến bên trong nữa. và nhìn thấy được rõ kích thước và độ chênh lệch giữa đời Mavic 2 Pro và đời Mavic 3 đối nó khá là nhiều rồi phần khung xương của gimbal bồi thế nào kia đây phần khung xương thì sẽ mình sẽ khám phá xem motor của nó to như thế nào nhé tại vì à, để nâng được một cái xe một kép như này thì cảm biến ảnh kép thì à, cái motor của motor để chống dung cho cái xe à, này phải rất là to mình sẽ khám phá xem sao đánh cái cái, cái, cái thiết kế cái phần uh, khung của gimbal và cái hệ thống chống rung của gimbal Mavic 3 thì nó giống giống với Mavic 2 á nhưng mà to hơn to hơn và để khỏe hơn khó tính nhiệt hơn rất giống với rất giống với Mavic 2 nhưng cái kích to hơn cái sợi cáp cảm giác nó rất là chắc chắn có cả góc lụa bên ngoài nhưng mà sợi cáp này là sẽ của xe móc phần hai cái này của cái này ba cái lớp bảo vệ của cát này thì cái khả năng mòn rất là thấp có nghĩa là trong quá trình mình sử dụng khoảng 3 năm thì cái cái cáp này không tự nhiên hỏng được phải không? trong tầm 3 năm. Thế là tôi không còn rơi không được để quá môi trường quá ẩm hai sợi cáp này là một sợi cáp cho hình ảnh này một sợi cáp của cảm biến ảnh 4 phần 3 một sợi cáp của cảm biến ảnh ờ, thế vậy là hai hệ thống ờ, cảm biến ảnh tách rời nhau chạy đến hai sợi cáp khác trước thì cái vấn đề ấy, như lúc đầu em nói cái, cái vấn đề mà anh em đang quan tâm nhiều nhất là con Mavic 3 Cine và con Mavic 3 Pro thì uh, khác gì nhau và cụm cam có khác gì nhau không cụm cam của Mavic 3 Cine và 3 Pro là hoàn toàn giống nhau anh em nhé nhưng mà cái điểm khác biệt giữa hai con này là một con uh, có thêm một cái ổ cứng 1T trên cái cái mainboard chủ của nó nữa nó sẽ có, có thêm ổ cứng ở trên này và rất có thể cái cái vị trí này chính là vị trí để để nó cắm cái khay ổ cứng của nó này và Mavic Cine có thêm license thì đó là những cái thứ đáng tiền và một con màn smart controller ấy, nếu mà anh em cộng tất cả những cái thứ trên lại thì đâu đó nó sẽ ra cái giá trị của Mavic 3 Cine là đắt và có là có lý do ví dụ như mà có license khoảng 1 ngàn đô này có thêm một con ổ cứng 1T ờ, này cũng phải mấy triệu và con màn smart controller con màn smart mới nhất là bằng một con vision à là nhất triệu thì đấy nó đắt hơn rất là nhiều so với cái bản nó là khoảng tầm ra là 15 triệu thì uh, cũng chưa có thông tin gì là Mavic 3 Pro thì có thể nâng cấp được lên Mavic 3 Cine hay không cũng chưa có thông tin gì ờ, nó nó đều là những thứ rất là mới nhưng mà anh em yên tâm là cái hệ thống gimbal của Mavic 3 Pro và Mavic 3 Cine là giống nhau nhá không có sự khác biệt mà sự khác biệt nằm ở trên ờ, body của máy trên bên chủ và nằm ở thêm ở trên con con màn smart controller nữa công nghệ mới nhất mức độ sáng thì chắc là nhiều anh em review cũng đã nói rồi là nó hơn những cái gì đấy mình chỉ đi chi tiết về những cái phần kỹ thuật thôi cụm uh, gimbal của Mavic 3 này nếu mà có rơi một có va đập thì cũng rất là khó hỏng khó hỏng hơn Mavic 2 nhìn rất là cứng chắc luôn đâu đó nó mang cái hơi hướng của của, của dòng pro hơn nữa nó không đơn thuần chỉ là những cái dòng du lịch con này là tun rinnic uh, hoa khế à sâu cạnh con này không được cần phải lớn hơn cần sâu cạnh cái đặc điểm nữa là <laughs> đặc điểm nữa là quên nhắc cho anh em là ở trên cụ cam của Mavic 3 thì sẽ chỉ mở được khoảng tầm 25 độ mỗi bên chứ không còn mở 90 độ như Mavic 2 nữa tại vì cái cảm biến ảnh nó khá là lớn cho nên là cái cái khung hình mà lấy lấy vào rất là nhiều rất là rộng cho nên là nó chúng ta bỏ đi cái chức năng là quay 90 độ thì có thể tự lái ở trên màn hình gọi là mọi người đều đã đều dùng Mavic 2 Pro ấy thì hay có kiểu lái cam sang 90 độ ấy đấy thì ở trên Mavic 3 thì đã bị hạn chế đây là hệ thống zoom 7,2 Watt giờ Ở trên này còn khủng hơn 77 Watt trên giờ Sáng hơn rồi Pin khóa pin rất là chắc chắn Pin rất là nặng Khả năng là do cái thời bay Nó giảm thì là do mang thêm quả pin rất là nặng rơi thì uh, em không biết nó gãy được gimbal hay không tùy vào tình huống rơi nữa nhưng mà nó cứng chắc hơn thì nó sẽ đỡ hư hại hơn chắc phần gimbal mở ở đây cho anh em xem trong sâu thêm nữa thì nó cũng không có gì để đánh giá bản chất là cái khung cái khung của gimbal thì đều là hợp kim nhôm rồi hệ thống khung vỏ cam này khung U này khung L này. cái góc <laughs> cái góc mọi người đúng nhé, còn cái góc của khung L rất là buồn cười góc nó sẽ check lên khoảng tầm 10 độ đấy chứ nó không phải vuông vuông nó không song song nó sẽ check lên để cho tải trọng nó đỡ nặng tải trọng của mô tô nó đỡ nặng đấy và góc mở chỉ bằng từ này thôi mọi người sẽ không còn này ra ráp ca mạ thôi về cơ bản thì uh, qua cái clip vừa rồi ấy, cũng chia sẻ với anh em tất cả những cái gì mà Mavic 3 đang sở hữu phần cứng của nó như thế nào và tại sao nó đáng tiền nó đắt như vậy thì anh em có câu hỏi gì thêm thì ờ, cứ để lại dưới phần bình luận đi để em biết thì em sẽ có thể trả lời anh em luôn được Ashley bảo là anh kỹ thuật nói to lên này Anh kỹ thuật này đang ôm Cụm camera đây Em có thể ờ, theo dõi cụm camera Chắc chắn là trên Youtube và trên các cái các cái kênh cũng chưa có ai mở cái cụm camera cho anh em xem các cái thông tin về thiết bị thì có nhiều ấy nhưng mà do anh em cũng chưa chuẩn bị được nên là cũng không thể cung cấp đến với anh em nhiều thông tin thì anh em có câu hỏi gì thì cứ thể để lại bình dở bình luận phía dưới nhé có chứ có có có sẽ có clip ờ, test active track 5.0 cho anh em xem nhé Ờ, pin uh, Mavic 3 thì chắc chắn nó cũng sẽ sẽ tự giả rồi anh ạ pin uh, đều là pin intelligent battery mà thì đều tự giả rồi. anh không phải lo cái phần uh, bảo quản pin đâu nhưng mà về kinh nghiệm thì uh, anh em nên trong khoảng tầm độ 2 đến 30 ngày nên sạc giả một lần chứ còn để lâu cũng không tốt vì pin uh, nếu mà pin lithium thì sẽ sẽ đỡ hơn pin lipo nó sẽ đỡ phù đỡ hỏng hơn pin lipo ấy an toàn hơn an toàn hơn đỡ phù đỡ hỏng hơn các cái công nghệ xe điện mới bây giờ thì cũng chỉ là pin lithium cũng chưa thấy một cái ờ, pin nào tốt hơn chỉ ra anh có cái, cái lý do để họ chọn cái, cái pin này cho anh em uh, anh em nào vào sau xem live sau nhé thì mình uh, xin uh, chia sẻ lại những cái bát linh kiện mà Mavic 3 đang sở hữu đây là quạt tản nhiệt của Mavic 3 này quạt tản nhiệt này đây là phần uh, khung nhôm tản nhiệt khung nhôm tản nhiệt của Mavic 3 này kèm con bo này thì mình nghĩ là bo của của, của hệ thống 4G đây, là khung nhôm tản nhiệt nó khác với các đời trước ấy. đây là hệ thống GPS này gyro này barometer này GPS này anten GPS này đây là IMU này đây là IMU đây là phần khung và lưới tản nhiệt phía sau này sau cảm biến tiếp theo nó là main bot chính đây là main bot chính main bot chính hai cảm biến hai cảm biến phía trước đen phía dài này hệ thống cảm biến phía sau hai cảm biến phía sau và cảm biến ờ, trên đỉnh đây là main bot chính này đây là phần khung xương nhá khung xương bằng nhôm bằng hợp kim nhôm bao chọn cái cái cái, cái bo chủ này của nó này rất là cứng chắc nó sẽ hỗ trợ và nó đảm bảo an toàn hơn cho cái cái main bot chủ của nó đây là khay cắm thẻ nhớ và cổng uh, ờ, type đây là phần ờ, ốp tản nhiệt bụng phần ốp tản nhiệt bụng dưới nhé hai con ờ, cảm biến con led hai con hồng ngoại này bên trong của nó hệ thống khung xương của máy khung thân dưới của máy cực kỳ nhiều vít con này là con uh, ờ, drone customer của DJI mà mình thấy nhiều vít nhất đấy. từ trước đến giờ đây là hệ thống EAC này hệ thống uh, điều tốc của động cơ nằm ở phía dưới ngay sau ốp tản nhiệt bụng tản nhiệt các cái càng thì ờ, vẫn mang hơi hướng của Mavic 2 nhưng mà hệ thống motor to hơn dày mình hơn dày mình hơn so với lại Mavic 2 Mavic 2 thì cái, cái motor nó mỏng hơn con này là bốn anten anh em nhé đây là anh em có thể thấy là bốn anten luôn bốn anten này thì nó sẽ điều hướng sóng nó tốt hơn và tại sao con này đạt đến 15 cây là cũng có lý do của nó còn đây là phần vỏ trên này đang chia sẻ lại những cái um, bát linh kiện của Mavic 3 để cho anh em vào xem live sau thì có thể thấy được nhé phần vỏ trên và đây là cái phần tản nhiệt giả của nó nó không phải là cái khe tản nhiệt đâu anh em nhé nên anh em không phải sợ là khi mà mình bay mà nước mưa nó có vào cái không không đây không phải là cái khe tản nhiệt của nó đâu nó không lấy gió từ đây vào nên là không có nước vào được trong người máy bay đâu kín luôn về sơ bộ thì uh, anh em cũng đã thấy được toàn bộ những cái linh kiện của Mavic 3 hôm nay anh em chúng tôi bảo hành đã mở bụng và xem xem là Mavic 3 nó có đáng tiền như mà người ta công bố không nhưng mà thực sự là cực kỳ tuyệt vời linh kiện chắc chắn khung xương chắc chắn và cụm camera to hơn rất nhiều so với Mavic 2 ạ đây để cho anh em so sánh có thể thấy được là Mavic 2 và Mavic 3 cụm camera nó sẽ như thế nào con này không hề nhẹ hơn Mavic 2 nhé con này nặng hơn to hơn nhưng mà to hơn không nhiều ok ra mẹ Để anh em ờ, còn cái câu hỏi nào thêm thì ờ, có thể comment phía dưới nhé anh em uh, kỹ thuật có thể vào trả lời anh em còn uh, tại đây anh em cũng like mất uh, khoảng hơn một tiếng rồi thì, uh, có lẽ là hẹn anh em vào một buổi khác chúng ta sẽ cùng mở một cái thiết bị khác của design để cùng trải nghiệm tiếp còn hôm nay thì buổi live chắc là đến đây kết thúc rồi ngày mai sẽ có thêm những cái clip uh, những cái hoạt động của máy bay và những cái clip test active check hay là test cam hay là test những cái phần thì anh em muốn ờ, được xem những cái phần nào của Mavic 3 thì để lại comment phía dưới nhé cảm ơn em đã xem bye bye